thuốc ngủ cả cân mình, ờ, thật ra ở quê mình không có cái món này đâu mình cũng ở yên bái nhưng mà lên đây mình cứ làm thôi <laughs> đấy giờ mà đi một ngoài đàng hoàng sang khôn đi uh, đường gần đường dép nháy từ không dây nó đi thẳng kia nó thẳng ra nếu mà nó thì cái kinh của nó là cái chút non của nó nó chưa hình thành cái các bạn nó không được dập ờ, non cái đường cổng làng thế là nhà ông ấy dê rất là nhiều chứa nhiều thuốc Tại sao mà mình nói các bạn là con dê nó ăn ngón không chết cái Nó ngón một loại lá độc nhất ở trong rừng nó có một loại lá nó kiểu móng nước Ở trong vẫn trong bản anh Tuệ đấy Đúng là độc Nhìn con dê ăn vào nó bị sao cái dạ dày Nó kháng được cái chất của nó mấy Như là những cái dạ dày dê này chị em là hay đội vào đầu ngày xưa một cái thái nhỏ theo nồi to luôn đúng không mút nhọt này bạn lấy cái dê đội vào ô cái này á ừ, cái này cho vào pin quá à, món kia là các bạn đắng thì trong đấy của, nó cho cả vào lấy luôn sẽ chữa được những cái bệnh mà viêm lết dạ dày ừ. của các bạn này thế nó vào cho cả pịa luôn hai là đường yeah. Dạ. ruột của những người nào mà yếu ừ. thì mình theo cơ địa của mỗi người có sao không lên không thì sao thôi sao chứ ừ. xào không để vào liếm nữa qua tất cả các bạn cùng cùng biết pịa riêng cái này xào riêng một tiết là nhiều nhân lên ăn sướng anh nhỉ không tí nữa thánh đánh tiết dê không đông mổ thêm một con lợn thì đấy đông cứng, làm tiết canh tiết, đắng luôn đấy ừ. để tiết dê thì tiết dê nhưng mà ờ, thịt thì thêm thêm ờ, cuốn ờ, phổi lợn vào nhân chim rừng à thế cái, cái con con ấy vẫn làm cháo hả anh nhưng mà chưa xong đấy à chưa xong thì lấy cái chảo nhé để lại bác gạo dính nha thì na tú uh, thao tác như đầu bếp nhà hàng lớn nhỉ ừ nhà hàng với vợ mình của nó cực ý chồng với chồng đấy à, à là là là là hết nữa nó vì chai một vớ thằng nữa cơ được khai to lờ nó khai to ăn đó của nó vì nhìn có bóng bẩn mạng có bẩn mạng mới đảo thu còn biết thoại được không bẩn mạng nữa cái này không phải lấy dao mà lấy muôi cạo này cái này đúng thời cổ quê đâu có lành lành làm gáo với làm muôi này thế là phá mì bên nó biết nó nghĩ trời mình mà phải tổ lừa nó cả tổ ăn đó dán làng dán làng nó con lợn này là tạ chính thức là một tạ ba năm chục tạ ba năm chục là kỳ lai đó tạ ba năm chục là kỳ lai đó một trăm chưa có đục đứt trăm bao nhiêu? trăm ba ba trăm ba ba Rồi giá lợn nó cũng rẻ đấy Tết nhất đến nơi đợt nhưng mà giá lợn nó rẻ Nó không xuất khẩu đi được ờ, Covid nữa Nên ra là giá lợn nó không không lên giá được Đây lợn này lợn mèo tử tế đấy Đồng bào hâm mông Hôm qua mấy anh em mới lên tận đồng bào hâm mông bắt về đấy Không đơn giản ngon 150 con này béo này, giống lợn này béo mà hơi nạt nhiều đấy Được chưa lật lật lên bên đấy luôn mà như kiểu ờ, bị uh, bệnh ờ, cái này nó cắn nhau rồi đấy cắn nhau à? cắn nhau con này to nhất đàn to nhất đàn đấy Ôi, đây. Wow. Bạn nào nó ở đây này nhà thiếu quyết có con dao nên băm à có có, có con dao to thôi con dao đây này đây ba một cái băm đi vài đi thôi lấy thớt xuống mày lấy thớt bên thớt mình bên nhà ông hậu sao thớt to cả chồng đi lấy đi còn gì nữa đấy nó lấy ra ấy chỉ còn nó cá bảy quá quá nó con nặng rồi u khẩm cái là ngại nữa luôn sạch kia rồi lợn này ít tiết thế nhỉ cứ lại cái lai đấy nọ nhỉ không được bao nhiêu đâu to to xác không đâu do cơm mới để làm à, rồi kia rồi đấy nó sạch như này rồi chui qua mới tăng ít quan lại này. nó khó mà với bạch nó khó mà để đi không phải từ từ năm thì ủ ủ nó bắt đầu trong lòng được được xá đi. lại giờ mới. cân cái này phải ờ, năm ờ, năm yến được quá à. <laughs> cái bộ rồi này, lợn này nó to ấy bóng này bóng đái này căng này trên này mà phân cân đấy nhỉ hai cân quá không bóng đái của nó này nặng theo bóng đái <laughs> bộ rồi này bộ ấy này dạ, làm lòng này thôi rồi chắc là ăn phải đến uh, Tăng ấy mà tuyên hết ăn chục mâm. Tăng ấy phải quán này, tăng phải nữa. Tăng lột chảy mà có tiền này. Pát ồ. Pát đúng cái Lột lột lột ra hết cho nó hết đi. Mấy anh em mổ chia nhau mà ngày Tết các bạn ạ. Ờ, ngồi vui thôi ngồi vui tình cảm chứ còn ăn uống thì nó cũng không ấy đâu trang bố mày mi lượt bố máu nó tụ không được cũng phổi ra đánh tiết canh đấy đi cái này chắc phải dán lên được khoảng tầm à, hai âu ô quá, à, 2 ô mỡ quá Này cho mấy chị em phụ nữ về dán chia nhau nữa quá à. Dán lên mỡ có bên này nữa này mà lấy dưa làm gì đây tết này à thờ vàng thờ bạc mình thờ gió cái ấy quả cái lọ cái đầu đấy phải nấu canh chuối cho phải ăn lợn to rồi thủ lợn tinh nhật và có đầu phòng ờ, bạch thủ 40 ở đó Đẩy năng Cần đầu không có lại nhưng mà Đây, nó 40 vẫn đẩy Nhầm rồi giống nhau không? Ôi, ừ, can luôn. Một can, một can này, một can cắt, cắt bên này ra 5 lạng. kia ra 5 lạng. Phát ra cái chỗ củ này này. Phát tham quay mà này ở cả mét rồi các bạn. Quay mà mức lọc cái đĩa thái nó nó lọc. Nên là lấy chỗ này này anh. củ nữa. Cái đấy nó là cái ít chỗ lạng mà. hai kia là 43. quả ra đây đấy đâu tắt phải phải ôm cái thằng hô rồi đấy xong rồi bút thư luồn quả ra đây đâu đã phá nó không qua mà hú ăn à này nó nga phải hết mà ok kít thì kịt luôn đấy ăn lâu ải bên này cái này tết thì cả mà cả làng ăn không ở nhà ăn nữa cả làng bố nữa không khúc mình ăn khúc đi đâu mình cho sao không ăn cố mình đi đá mà đâu đi đá mà lo một cái những đòi hơn mà đi ăn quên rồi Sao anh tiết canh đi, Phương ơi nhanh nhân lên nhá cầm ra ăn con này à, nó nó mình gọi là cơ nó đấy cái đấy mà anh còn mà hay tập gim tập giấc là là tập tạ là ăn cho đấy là hợp lý cái nào cái này à? ăn của nó ăn nó mới khỏe nó mới cơ bắp mình à, nó nói mọi người nên chứ anh trong nó đã hết rồi này bên kia đi đây hết sảy hết và nó nói quay hết đúng không cái điềuมันhết nó sẽ dài đây muốn ăn thì lan vào bếp nhé các cụ bảo rồi มูลุงลิงเนื้อเชื่อกุปกายนะ món này chế biến kiểu gì nữa cái nộ chế biến ờ, tái nộ kiểu chín ở bên này là rồi đấy được chín nóng lắm rồi đó lá chanh rồi lá chanh thì thôi rồi nói chung là ngày 30 tết thì thịt treo trong nhà nhà nào cũng có không thiếu quay cái cái đông mỡ đúng không còn mỡ hôm nay mổ nhiều mỡ <laughs> quá nhìn cái đông mỡ này thái ra các bạn <laughs> nhiều như này cái này mà dán lên thì nó phải rơi vào khoảng à, một chậu to còn cái vần này thì uh, người sẽ dạ, dạ, dạ. ướp lên để để treo à, treo lên nhà bếp cái này đang uh, ướp dần này có uh, hạt sen này ớt này mắc khén này Mắc khén là gia vị ờ, đặc trưng ờ, trên Tây Bắc của người Thái Cái này băm thì để ờ, làm uh, nem Đấy Trên lạp này sườn, tiết Lạp sườn, cái lạp sườn Lạp sườn, lạp sườn Nem bên này thôi À bên kia là nem à Đấy ngày Tết là hương vị là Mọi nhà là như thế thôi Làm trên nhau mà Kia đang nướng một chút thịt Đây là cái canh rồi nướng luộc nhiều luôn không hết không hết ừ, tiền căn còn treo lắm cứ kỳ treo hơn hòm hơn lúc kia chứ sau một thời gian thì cũng uh, ờ, ừ. trưa thì ờ, anh em cũng đã làm xong rồi cái tết của người thái thì à, cũng không có gì để mọi người giới thiệu cho mọi người là chủ yếu là cái món ngoài à, thịt đấy như em nói là trong một mâm này mọi người nhìn thấy là ngoài thịt đâu còn là luộc này cái này là tiết canh nhá tiết canh em bái đấy tiết canh em bái xào này tiết canh đúng đấy bia à, tiết canh yên bái rượu toàn bò tiết ngô này ừ. năm mới thôi nhờ chúc tất cả cả mâm nhờ Ờ, chúc tất cả mọi người ờ, sang năm mới là luôn luôn mạnh khỏe bình an hạnh phúc ờ, thành công trong cuộc sống đấy đây đây rồi nào mình cứ nhấp từ từ thôi cái canh em bái này thế thì mình cũng chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nhá đúng, là chúc canh anh nhá mạnh khỏe nhá rồi mạnh đầu tiên là cái sức khỏe đó đấy đầu tiên đầu còn đầu còn toàn rồi mình phải ăn chín uống sôi tiết canh để nhập khẩu đấy nhưng mà bộ kem nhưng mà văn hòm là sàng là to lùng hú các loại hòm tác pi ham nắm mình bởi vì ham gì nữa này phía trên kia thì có chị em phụ nữ rồi à, có em bé xinh xinh dạ, xa dạ. xa à. đang xấu hổ chưa có người yêu đâu cái này nem nem người Thái đúng không anh? Ham lắm Thái đấy. thính. Cái này nem thính của người Thái là người Thái người nhá. Thì mình không biết đâu thì thấy anh ngon ở người Thái. Chắc là rất thành tiếp rồi. Lên luôn lên Yên Bái uống rượu đi. Đấy mọi người là mời tất cả khán giả lên Yên Bái là ăn Tết để đón một cái Tết năm hết Tết đến thì cũng xin chúc tất cả này Giang ơi Tết canh người Thái thế nào à, đấy. đây là tiết canh nó cũng đông không phải nên nó nên là hơi bị nó là hơi bị lỗi bây giờ ấy không ăn tiết canh nữa người ta bảo phải canh vào nồi thì mới của người thái à, thì canh chín không phải tiết canh sống uống sôi cái này mới cái này mới tiết canh từ người à, thái bảo là phải canh tiết lên ờ, canh tiết <laughs> canh tiết ừ. Thôi thì để cho anh em à, tất cả mọi người là ăn uống tự nhiên à, ngày Tết thì mình xin dừng cái video ở đây. Dạ, xin chúc tất cả các bạn năm xem video là có một năm mới an khang thịnh vượng phúc và cuộc sống xin tạm tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nếu các bạn thấy video mình hay cho mình có một like một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để rằng có thêm nhiều động lực trong thời gian tới tiếp tục đi giúp bà con khó khăn trên vùng cao ờ, đó là đó dạ, dạ. bye bye hello chào mọi người nhé bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye ừ.